chào tất cả mọi người đã đến với kênh youtube của mình nhé Thì ờ, hôm nay đã đợi hôm nay thì mới có một ngày nắng thì hôm nay mình sẽ tranh thủ quay cho anh em ờ, con ờ, xe lưng đi, đi bộ lái nhá Thì con đi bộ lái này là sử dụng hoàn toàn bằng điện nhá Lưng hạ bằng điện này, di chuyển bằng điện này Thì đầu tiên là mình sẽ nói về thông số kỹ thuật của con xe này nhá Con xe này là có tải trọng là một tấn rưỡi Chiều cao lưng cao nhất của nó là 3 mét và chiều dài của càng nó là một một mét một hai và độ mở rộng nhất của càng là 680 thì con này là càng của nó là lúc nào cũng là 680 nhá không dịch ra thì vào được như những dòng cơ kia con này là sử dụng điện dòng điện là 24V điện ắc quy tiếp theo thì mình sẽ thiệu bộ phận các bộ phận trên ờ, dòng xe đi bộ lá này nhá thì đầu tiên đây ngay đây là tay điều khiển của xe tay này gồm có các nút điều khiển của xe di chuyển nâng hạ quài à, nút uh, đi an toàn ở dưới này là bánh xe bánh xe này là bánh xe gắn động cơ thì bánh này là bằng bánh bằng uh, nhựa mọi người nhá còn những bánh khác là bằng uh, ờ, bên nhựa khác đây là tủ điện của xe trong tủ điện này là gồm có motor và bình dầu yeah trước đây là gồm hai dàn nâng xe này nâng 3 mét nên gồm có hai dàn nâng và càng nâng của xe thì để sử dụng con này rất là đơn giản thôi đầu tiên ấy mọi người đã kéo cái chút an toàn ở trên uh, hộp kỹ thuật của xe này, này tiếp theo là mọi người vặn chìa khóa là đằng sau kia cái này vì đây giới thiệu mọi người cái nút quay đây nút này là cái nút di chuyển xe đây mọi người di chuyển uh, nhanh hay chậm thì là do mọi người ấn nhá đây mọi người chú ý cái nút đỏ này là nút ờ, an toàn này khi mình di chuyển chẳng may quá thì nó sẽ chạm vào người nó sẽ dừng lại và quay người lại để tránh gây nguy hiểm cho người sử dụng còn hất lên thì nó sẽ biến về lưng lại ấy. lưng lại thì là có hai nút ở bên ờ, mặt trước để cái bộ của đèn bên này ấn mọi người ấn ở ấn để giữ này thì lúc nào mình di chuyển ở đâu thì mình sẽ thả tay ra nó sẽ tự rất là nhẹ à, ờ, mình sẽ đưa lên ờ, ba mét cho rất nhanh này thì thích hợp cho anh em sử dụng ờ, nâng uh, hàng hóa lên cao như ở trong những kho bãi ấn trong những kho ấy, kho thường hay có những kệ rất là cao để, dùng này để lên đấy vừa nâng lên vẫn di chuyển được nhé mọi người nhé nâng lên nó chỉ mất tầm độ 30 40 giây thôi là lên được cao 3 mét rồi đúng rất êm trong lúc xuống này kể cả có tải nó cũng xuống với tốc độ như này nhé không nhanh hơn rồi cũng không chậm hơn tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho người con uh, ghe con này thì cũng tải trọng về tải trọng lưng và tải trọng của nó cũng giống kia là cũng phải tầm tấn rưỡi và lên cao 3 mét nhưng mà nó khác cái là chiều cao tổng thể nó cao hơn đang kia nó cao hơn và nó phát học học khác nữa con này là sẽ đi là hàng ra con này thì cho cái hàng hơn thì nhìn sơ qua con này ấy, nó thiết kế thì đây các bộ phận tương đối giống con à, vừa nãy mình giới thiệu đấy nhưng con này thì để ý thì cái càng của nó này hai cái đàn này thì di chuyển được không bên kia đằng kia là không di chuyển được đây. Dạ. cũng tay ờ, cầm điều khiển tất cả mọi thứ trên tay cầm công tắc nắp điện đèn báo này chìa khóa này bánh xe gắn động cơ tư em đã tiến lại gần cho anh em xem cái này là nó là bằng cục còn bên kia là kỹ thuật của nó là làm bằng sắt cái này rồi nút bấm thì khác nút bấm khác độ cao còn cao hơn bên kia độ cao này thì là được đang nhé nét lên nhanh không kia gì cảm giác của mình đối tượng cái này nhìn nó to hơn đồ sộ không được gọn gọn tiện lợi như hàng kia video của mình đến đây là kết thúc nhá thì anh em uh, xem video thì cứ tham khảo giữa hai con này nhá một con là công nghệ đức một con là công nghệ đài loan thì uh, ờ, chung là về chất lượng công việc của nó thì cũng như nhau thôi anh em dùng con này đỡ mất sức này nhanh này và không mất sự nhiều nhân sự đâu mua chỉ cần mua một con này là có thể sản được ít nhất là 5 đến 10 người nhân sự anh em giúp tiết kiệm cho anh em rất nhiều chi phí luôn yeah. video của mình thôi mình cũng tạm biệt ở, đây thôi thì ờ, có gì mọi người cần thông tin gì hoặc là hoặc là tham khảo về mặt hàng gì thì cứ gọi điện trực tiếp cho mình nhá hoặc là kết bạn zalo của mình không thì anh em thế vào trong website của mình để tham khảo về thông tin các mặt mặt hàng bên mình nhé chào anh em